Địa ốc Five xin giới thiệu sản phẩm tháng 8 Đất Đạ Sa Lạc Dương Diện tích 5.000m2 Mua bán vi bằng có trích lục Đường ô tô Hướng Tây Đất nằm cách đường tỉnh lộ 723 1,6 km Cách trung tâm Đà Lạt 23 km Đất đồi bằng phẳng View cao thoáng Thích hợp làm trang trại Nghỉ dưỡng Giá đầu tư 2,6 tỷ nhà khu quy hoạch Viện Nghiên cứu Hạt nhân, phường 11, diện tích 220m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công, nhà một trệt, một lầu, một áp, 3 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, đường nhựa ô tô né nhau, hướng Đông Bắc, nằm trong khu dân cư cao cấp, cách đường chính Hùng Vương 50m, cách trung tâm 3km, an ninh tốt đã 23,5 tỷ Nhà mặt tiền Phan Chu Trinh, phường 9 Diện tích 80m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công Nhà một trệt 2 tầng, 6 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, phòng thờ, bếp Đường nhựa 16m, hướng Nam Nhà cách Hồ Xuân Hương 2,5 km, bán kính 100m, bến xe Thành Bưởi, chợ, trường học, cây xăng, ngân hàng Nhà nằm ngay ngã tư Sầm Uất, thích hợp kinh doanh mọi ngành nghề, giá 21,5 tỷ. Nhà Lộc Quý, Xuân Thọ, Đà Lạt, diện tích 128m2, thực tế 150m2, sổ riêng xây dựng, nhà một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, kho, sân rộng đậu ô tô, đường nhựa, hướng đông nam, nhà cách trung tâm Đà Lạt 8 km, 3 phút tới chùa Linh Phước, gần Ủy ban Nhân dân, trường học, chợ, khu dân cư đông đúc, an ninh cao. View quạt gió cầu đất thoáng mát, thích hợp cải tạo xây dựng khách sạn 5 tầng hoặc kinh doanh homestay, giá 6,5 tỷ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ địa ốc Five địa chỉ 153 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt. Hotline 0937 055 333. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.